was great That was my money, Tommy! My money! Hello xin chào mọi người đến với video game của mình nha à, thì à, trong tập tiếp theo này mình sẽ thực hiện các cái trải nghiệm là hóng biến đường phố nha hiện tại thì mình đang đứng trước xe của uh, nha thì à, đầu tiên thì mình sẽ thực hiện uh, trải nghiệm là leo lên xe của Polix để mà xem họ chở mình đi à, xem phóng biến đường phố như thế nào nha rồi bây giờ là mình đã leo lên xe lên xe được rồi nha mọi người rồi ngồi xuống xem họ chở đi đâu nha mình sẽ trải nghiệm một vòng trải nghiệm một vòng quanh à, đường phố là như thế nào nha mọi người xem có cái gì gọi là đặc biệt kỳ quái thôi trong cái game này không nha thì à, các bạn xem game này sẽ thì sẽ có những bất ngờ mới mình sẽ tìm những cái à, điều mới lạ trong game nha các bạn chưa từng thấy có thể là xuất hiện những cái quái vật à, hoặc là những à... rồi bây giờ là mình đang đang ở trên xe của uh, à, Jack nha mọi người đây nhà cảnh sát đưa mình không xuất hiện mình vòng nha thì, thì trước tiên thì à, đây là một số trải nghiệm nha mọi người ồ có giật kìa mọi người mình đã đi đến nơi đây thì à, cũng gặp một con quái thú nó à, đi từ trong kia ra nghe mọi người ghê quá cái cảnh là mọi người đang hỗn loạn mọi người đang hỗn loạn đã nha mọi người đây ba người đã ẩu đả nha mọi người đây trong video lần trước mình đã thực hiện các cái trải nghiệm ờ, hóng biến mình có rồi bây giờ tập tiếp theo mình sẽ làm cái series này nha mọi người đây đã quấn nhau quá trời luôn đấy có uh, cái uh, bắt là đá mọi người à, có cái cái anh này anh đang với mình ông sáu mình đi không biết thôi mình không có kiếm chuyện nha mọi người wow à, có cái hey, ông này đang uh, tắm biển mà ra đến uh, cướp cái xe này chạy cho mình tại vì quá nặng rồi, cái xe này rất là em nha bây giờ mình sẽ cái xe này cho mọi người cảm giác như thế nào đây mọi người trải nghiệm nha kìa Wow, đây, họ đang không? Họ đang ấu đả nhau Họ quýnh quá trời luôn mọi người Đây Cái video này mình sẽ thực hiện các cái trải nghiệm dưới đường phố nha Có thể là có những là cảnh là quái vật khổng lồ xuất hiện nha mọi người Mọi người chú ý xem nha Đây, họ đang quýnh nhau quá trời mọi người Những người này là họ đang đi uh, bãi biển á cái hội với nhau là uh, náo loạn luôn hôm nay cũng uh, à, rất là náo nhiệt nha mọi người mình với nhau quá đây đây đây mình sẽ đi xem nha đi xem thôi đây mọi người tiền rất quá trời luôn luôn rồi mình nói Thank you. tiền này mỗi một cọc như vậy là một ngàn đô nha mọi người đây cái cô này cô đang đi patin á đi patin trên đường phố nha mọi người đây đường phố rất là đẹp nha hôm nay đường phố rất đẹp đây để xem à, với nhau còn cô ba dòng chúng ta đấy chúng ta mình không cô gái nè đang quấn mình mình để cho quấn mình là vũ khí cấp ba rồi mọi người rồi cho vô lăn lại mọi người không có gì chả có gì cả thôi cô tá cô tá cô tá tham gia luôn mọi người ơi cô tá bên này không phải mình đi thôi người người tá đang chăm sóc thôi người quanh đi Ui, mình chạy tới họ đang được mình kìa mọi người ơi Họ đang được cược mình kìa mọi người ơi Mình chịu dùm chăm thôi Đi qua đây à, Có cái chú này Chú cũng được mình luôn à Chắc mọi người mọi người được mình mọi người Tất cả mọi người đều được mình đó Wow, được quán gà gán nha mọi người Họ <laughs> được mình nha mọi người Ờ, gà gán chưa mở cửa, quán chưa khai trương nha Quán chưa có khai trương Tạm thời là mình điều hổ đi sơn thôi Rồi đó Họ là họ sau bên này Quá trời rồi mình sẽ đứng tại đây cho mọi người đánh xử đây thực hiện các cái uh, lý phía trước đâu nhưng mà cô lý không có tham gia không có à, giải quyết cái vụ này điều này là tự phát họ tự phát thôi không có lý nha mọi người cẩn thận nha không được nó gọn See you there, Nè. có khác nha. Có tiếng, có tiếng đâu xuống nha mọi người. Đây, con đang, con đang thử nha. Không thấy đâu luôn. Rồi. Quái đang trúng đòn mọi người. hai cọc là hai ngàn đồng nguyên liệu bằng đồ đen này là dữ lắm mọi người phải nhắm đảng đó mọi người dạ nói là mình không tham gia cái này mà mình chỉ biến thôi đây có chú bốn này mọi người để nó mấy chú ơi có người nhau rồi chú quýnh luôn mọi người cô ấy quýnh chú luôn chú ờ, không có không có quan tâm hay làm gì làm chú đi ờ, chú đi kiểm tra <laughs> kiểm tra đường phố con nước này kiểm tra thôi này, chú gì đâu gì chú ở đây có người quýnh nhau này hoặc mình đứng đây nghe để giờ có giờ khổng lộ xuất hiện ba lần đấy nó quấn lại tôi rồi đây <laughs> kiếm chuyện chiếc xe cảnh sát của mọi người buddy, watch where you're going, buddy. Ôi dồi ôi, tao là nerd hả? Không lộn mọi người Đúng nha, tiền quá trời tiền mày Lấy đồ theo Lấy đồ đựng tiền theo Hôm nay thì mình là Không biến đơn giản như vậy thôi nha mọi người Ồ, mình đã leo lên được chiếc xe này luôn mọi người ơi Để mình sẽ trải nghiệm là đi một vòng cho cái cô ấy ờ, chở mình đi một vòng ờ, đường phố như thế nào nha mọi người ở đây thì cũng có người đang náo loạn Thôi nhìn coi chiếc xe nữa Ở đây, chiếc xe Chiếc xe đâu I have nail control for your face. You want that on my face? lộn lộn lộn quăng mình ra bậy quá một sao rồi I'm gonna slam your soul. Rồi video uh, trải nghiệm uh, không biết đường phố tập tiếp theo của mình đến đây uh, xin tạm dừng nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nha. Xin mời các bạn đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Xin chào.